Cô ta trao anh đắm say và anh vội lãng quên Bao ngày qua mình có nhau em giờ chẳng còn lại gì Anh buông lơi những giấc mơ cùng với những lắng lơ Anh vội đi về phía ai chỉ còn đây là kỷ